Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2021, tức ngày 17 tháng 6 năm 2021 âm lịch, ngày Ất Hợi, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Ất Hợi hôm nay là Quý Tỵ, Tân Tỵ, Tân Hợi, con giáp xung tháng Ất Mùi là Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu. 1. Tử vi tuổi Tý, sự nghiệp của người tuổi Tý tiến triển thuận lợi nhờ có sự giúp đỡ của tam hội Thậm chí bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân và người ấy sẽ giúp bạn khắc phục được những khó khăn tồn động trong suốt thời gian qua, cũng như định hướng trong thời gian tới. Nếu nghiêm túc làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, bản mệnh cũng có thể nhận được sự tán thưởng của cấp trên và tin tưởng của đồng nghiệp. Tin rằng mọi cố gắng của bạn giờ phút này sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng trong tương lai. Thủy sinh mộc cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và những người khác giới phát triển rất tốt đẹp. Nếu còn độc thân, bạn hãy mở rộng lòng mình và lắng nghe trái tim lên tiếng. Rất có thể bạn sẽ tìm được người ưng ý, giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, thân, tị. 2. Tử vi tuổi sửu, thiên tài chiếu mệnh. Người tuổi sửu dễ phát tài nhờ nghề tay trái của mình, cho dù chỉ là công việc làm thêm nhưng nếu bạn đã dành nhiều tâm huyết vào đó thì tất nhiên, bạn sẽ được nhận một phần thưởng xứng đáng. Tuy nhiên, dù đạt được thành công lớn đến mức nào, bạn cũng không nên bà hòa khoác lác quá nhiều về thành tích của mình, bạn vẫn cần phải tiếp tục khiêm tốn học hỏi điều hay từ người khác. Bởi những gì bạn đã biết vốn mới chỉ là một phần rất nhỏ bé mà thôi, Thổ Khắc Thủy nhắc nhở bản mệnh quan tâm đến gia đình hơn. Không nên dồn tất cả thời gian cho sự nghiệp của mình, cho dù có bận rộn đến đâu cũng hay cố gắng dành một thời điểm bất kỳ trong ngày để quây quần bên nhau. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ, quý nhân phù trợ, tuất, mão, hợi. 3. Tử vi tuổi dần Cục diện tương phá tác động lớn đến phương diện tình cảm của người tuổi dần. Đặc biệt, nếu đã lập gia đình, bạn cần phải quan tâm và tâm sự với nửa kia nhiều hơn để tình cảm đôi bên không trở nên lạnh nhạt. Đôi bên chỉ ở với nhau vì trách nhiệm, những người còn độc thân cũng gặp nhiều chuyện không như mong muốn. Bạn khó tìm được người phù hợp, cho dù hiện tại bạn có đang mở lòng với mọi người và quanh bạn vốn chẳng thiếu người để ý đi chăng nữa. Kiếp tài cho thấy bản mệnh cũng có thể vướng phải nhiều rắc rối trốn công sở. Vì vậy, con giáp dễ tranh cãi với đồng nghiệp này cần phải kiềm chế bản tính nóng nảy của mình, không nên có những hành động gây tổn thương hoặc khí với mọi người. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão Người tuổi mão luôn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình khi bắt tay vào công việc dưới sự phù trợ của tam hợp. Tuy nhiên, bạn nên tránh việc quá mơ mộng và lý tưởng hóa mọi việc để không cảm thấy chán nản, thậm chí là muốn từ bỏ nếu công việc gặp khó khăn các mối quan hệ xã giao của bạn phát triển tốt đẹp. Bạn luôn chân thành, nhiệt tình giúp đỡ mọi người mà không hề toan tính, vì vậy mà chắc chắn bạn cũng sẽ được mọi người sẵn sàng giúp đỡ nếu gặp khó khăn. Thủy sinh mộc, gia đình của người tuổi này cũng có bầu không khí rất yên bình và ấm áp, bạn và nửa kia của mình luôn thẳng thắn mọi chuyện với nhau. Nhờ vậy mà vợ chồng ngày một gắn kết, tin tưởng nhau hơn, giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ, quý nhân phù trợ, sử Tuất, Hợi. năm Tử vi tuổi Thìn, Thứ hai này, chính tài cho thấy những dấu hiệu may mắn đối với người tuổi thìn trên con đường tài lộc. Bạn có thể được thưởng nóng hoặc tăng lương vì những cố gắng không mệt mỏi trong suốt thời gian qua, có thể thấy rằng sức lao động của bạn đã được trả giá xứng đáng. Nếu là người làm sản xuất, kinh doanh, bạn có thể tìm được những đối tác hoặc khách hàng tiềm năng, giúp bạn có cơ hội mở rộng thị trường hoặc tăng lượng tiêu thụ. Có thể nói đây là một trong những thành công đáng kể vào thời điểm này. Thổ khắc thủy khuyên con giáp này cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia nếu đôi bên có bất đồng ý kiến, bản mệnh đừng khăng khăng với ý kiến cá nhân, bởi biết đâu những điều bạn tưởng là đúng cũng chẳng chính xác đến vậy. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, tuất, dậu, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Cục diện tương xung khiến người tuổi tỵ không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp của mình, bản mệnh dễ gây mất lòng, thậm chí là tổn thương những người xung quanh mình một cách vô ý vì cách hành xử không chừng mực. Bạn cũng trải qua một ngày vất vả do ông đồm quá nhiều công việc, để đi tới thành công, bạn cần phải có lòng kiên nhẫn và có một lộ trình rõ ràng, không thể nóng lòng mong thành công đến với mình ngay lập tức. Bạn vốn là một người thông minh, có trí tiến thủ, vì vậy nếu muốn khẳng định vị thế, hãy biết tận dụng và phát huy điểm mạnh của mình. Cùng với đó, nếu là người làm ăn, bạn không nên quá tham lam, chạy theo cách làm giàu không chính đáng, giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ, Thủy Khắc Hỏa cho thấy người tuổi ngọ rất dễ chiến tranh với nửa kia vì những quan điểm bất đồng. Vợ chồng không tránh khỏi những khi mâu thuẫn, lục đục, những điều cần làm lúc này không phải là hơn thua bằng lời nói, một khi rắc rối nảy sinh, dù là ai đúng ai sai, bản mệnh cũng nên chủ động làm hòa, Vợ chồng cùng sống dưới một mái nhà, mâu thuẫn kéo dài chỉ khiến bầu không khí thêm căng thẳng, ảnh hưởng đến tất cả các thành viên mà thôi. May mắn có thực thần nâng đỡ, việc làm ăn của bản mệnh có dấu hiệu phát triển rất tốt, nhất là với ai đang làm nghề tự do, bạn có thể tìm được những hợp đồng hoặc những mối hợp tác hứa hẹn. Còn với những người làm công ăn lương, bạn cần tiếp tục cố gắng phấn đấu và chờ đợi. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ, quý nhân phù trợ, tuất, mão, dần. 8. Tử vi tuổi mùi, thiên tài độ mệnh. Người tuổi mùi dễ phát tài lớn nhờ những công việc kinh doanh, buôn bán. Bạn hãy tiếp tục tin tưởng vào tương lai và cố gắng hơn nữa, bởi sớm muộn gì bạn cũng nhận được thành quả xứng đáng với công sức. Hôm nay còn là một ngày cực kỳ may mắn khi bạn là con giáp phát tài bất ngờ. Bạn có thể thử vận may của mình trong các trò may rủi. Tuy nhiên không nên quá phụ thuộc vào điều này, hãy làm giàu dựa trên sức lao động chân chính của mình, xem ngày tốt xấu theo trực Hôm nay trực định là ngày thích hợp để ký kết hợp đồng, buôn bán, vì thế mà vận may của bản mệnh lại càng nhân lên gấp bội. Tuy nhiên, bạn cần tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh trong hôm nay, giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ, quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân, cục diện tương hại khiến người tuổi thân phải trải qua một ngày không mấy yên ổn, Kẻ tiểu nhân có thể khiến bản mệnh vướng phải những chuyện thị phi không mong muốn, những ai không hiểu rõ về bạn sẽ hiểu lầm bạn. Đừng quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản bác, bởi trên thực tế thì lời nói suông cũng chẳng đem lại nhiều ích lợi. Hãy chứng minh bản thân mình bằng những hành động cụ thể, chắc hẳn khi trắng đen đã rõ ràng, sẽ chẳng có ai hạ bệ được bạn. May mắn có kim sinh thủy, mệnh chủ luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của nửa kia. Vì vậy, nếu gặp phải bế tắc, đừng ngại ngần tâm sự với người ấy, hai người có thể cùng nhau tìm ra cách giải quyết. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, tí, thìn, dậu. 10. Tử vi tuổi dậu, kim sinh thủy, mối nhân duyên của người tuổi dậu còn độc thân khá tốt đẹp, bản mệnh thể hiện được sức hút của mình và được nhiều đối tượng tiềm năng theo đuổi. Hãy cho mọi người cơ hội tiếp xúc, trò chuyện với mình nhiều hơn, nếu đã có gia đình, bạn luôn tin tưởng nửa kia, cho dù có nghe thấy những lời điều tiếng đi chăng nữa, bạn biết rằng sự tin tưởng là một trong những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ vợ chồng. Thiên quan khuyên người tuổi dậu không nên quá nóng nảy hoặc hiếu thắng trong ngày hôm nay, đặc biệt là những ai làm trong môi trường công sở. Có những khi bạn phải học cách thỏa hiệp để công việc được tiến triển suôn sẻ hơn. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ, quý nhân phù trợ, sử, Thìn, Tỵ. 11. Tử vi tuổi Tuất, chính tài hứa hẹn một tương lai tươi sáng nếu người tuổi Tuất luôn làm việc với tinh thần chăm chỉ, cần cù như hiện tại, bên cạnh đó, hãy tự tin hơn và đưa ra những mục tiêu tham vọng, bởi bạn vốn là một người có tài, những ai luôn nỗ lực không ngừng trong công việc sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Bản mệnh có thể được cất nhắc lên vị trí thích hợp với năng lực hơn hoặc được nhận một khoản tiền thưởng khả quan trong tương lai. Thổ khắc thủy khuyên con giáp này cần phải quan tâm nhiều hơn nữa tới con cái của mình, đừng để đến khi mối quan hệ của mình và các con đang dần trở nên xa cách. Hãy bớt thời gian cho công việc và dành nhiều thời gian hơn cho con. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ, quý nhân phù trợ, thân, dần, ngọ. 12. Tử vi tuổi hợi, do những ảnh hưởng xấu của cục diện tự hình, người tuổi hợi dễ có những tư tưởng bi quan và tiêu cực. Tuy nhiên, dù có bất cứ khó khăn nào bày ra trước mắt, bạn cũng nên học cách đối diện với sự thật và đừng tìm cách đổ lỗi cho người khác. Mệnh chủ là người nhanh nhẹn và quyết đoán, tuy nhiên đôi khi, bạn lại quá nóng vội, đưa ra những quyết định không chính xác. Có thể đây chính là một trong những nguyên nhân khiến bạn khó gặt hái được thành công hơn người khác. Nếu có kế hoạch xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Tây Bắc để gặp hỷ thần hoặc Đông Nam để gặp tài thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, tí, sửu, mùi.